Thì à, quý anh chị em cũng như là các bạn đã và đang theo dõi video tham khảo chốt số soi cầu dự đoán sổ số, số miền Trung ngày mai, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023. Và xin được kính chúc cho tất cả anh em sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều những cái thành công và mang về thật là nhiều những cái thắng lợi nhé. Thì ở trên màn hình của chúng ta là cái bảng kết quả trả thưởng cho ngày mùng 9 tháng 5 này và cái bảng lô tô mà ngày hôm nay đội ngũ chúng tôi đã chốt và dự đoán cho tất cả anh em ở trên video đúng không ạ? thì uh, chắc là mình cũng xin phép anh em bớt chút thời gian 5 7 phút để chúng ta thống kê lại một chút cái kết quả mà ngày hôm nay thì đội ngũ chúng tôi đã chốt và tham vấn cho tất cả anh em ở trên hai đường cầu, đường cầu video lẫn đường cầu Zalo nhé. Thì hai đường cầu của chúng ta thì ngày hôm nay thì uh, tất cả chúng ta cũng có những cái chiến thắng nhất định cũng như là có những chiến thắng riêng. Ngày hôm nay thì uh, đường cầu ở trên Zalo chúng ta thì cũng rất là rực rỡ đúng không ạ? Rất là rực rỡ. Anh em nào theo bên mình thì anh em đã biết rồi, đường cầu ở trên lên lên Zalo nó rất là rực rỡ. Đây, bạn Trọng Khánh thì ngày hôm nay vào à, đài Đắk Lắk bạn ấy bảo là anh chút cổ vip cho em em đánh lớn đây bên đánh lớn thì bạn ấy ngày hôm nay đánh khá là lớn bạn đánh 1.000 điểm nhá đấy 1.000 điểm một con số cũng khá là cao rồi đúng không một số khá là cao rồi như vậy là đường cầu Đắk Lắk thì mình chốt cho anh em như sau này thật sự là ngày hôm nay cũng là một ngày nó quá là may mắn anh em ạ bởi vì con bạch thủ 78 của chúng tôi đã chốt cho anh em nhé thì à, thật sự rất là may mắn đã đủ hai nháy rồi chúng tôi chốt lúc 15 giờ 52 phút này ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 nhé đấy giờ giấc số nhưng rất là rõ ràng cho anh em rồi ở vị trí giải đầu đúng không ạ ở vị trí giải đầu đã nổ cho anh em ra con 78 đây là giải đầu tiên này như vậy là ngay vị trí giải đầu đã mang tới cho tất cả anh em những niềm vui và chiến thắng ngày hôm nay rồi và tiếp theo là đến được vị trí giải 4.1 nhé chúng ta tiếp tục có một chú lô tô 78 nữa và như vậy là lô tô 78 ngày hôm nay chúng ta nổ với hai nháy đúng không ạ đây, hai nháy như vậy là những bạn đánh lớn ngày hôm nay thì thật sự là quá tuyệt vời rồi có một bạn ngày hôm nay đánh 2.500 điểm là bạn Phạm Thanh Hưng bạn ấy vào 2.500 điểm thật sự là một cái kết quả mình sau khi mà, mà mình xem kết quả mà nó đủ hai nhảy thì thật sự là mình cảm thấy rất là vui và đặc biệt đó là 678 chúng ta cũng đã hoàn thành với đường cầu ba chân lô này đúng không ạ bạch thủ 78 hai nháy và ba chân lô 678 cho tất cả anh em một đường cầu nó hết sức là tuyệt vời đúng không ạ hết sức là tuyệt vời Ok anh, đủ em lục thêm cho anh. Đấy. Như vậy là với đường cầu 1.000 điểm ngày hôm nay bạn Trọng Khánh đánh thì bạn đã được 2.000 điểm đúng không anh em? Xin được chúc mừng bạn Trọng Khánh nhé. Đây, mình chắc là cho anh em xem trước cái kết quả của bạn là Phạm Thanh Hưng nhỉ. Bạn này hôm nay vào 2.500 điểm này. Có số chưa anh ơi, anh em chơi đá Đắk Lắc. Đấy, thì à, bạn vào là mình thì hỏi có hỏi mạnh được không thì bạn bảo mạnh anh anh chút uy tín thế không vào mạnh hơi phí như vậy là mấy hôm trước thì bạn đánh 2.000 điểm thôi nhưng mà hôm nay bạn tăng lên 2.500 điểm rồi này bạn tăng lên nữa là 2.500 điểm nhé thì 2.500 điểm thì chúng ta ngày hôm nay con 78 nổ hai nháy thì à, tất nhiên là anh em à, được cái kết quả đó là 5.000 điểm rồi đặc biệt nhất là ngày hôm nay bạn Phạm Thanh Hưng này bạn quá là tuyệt vời đúng không anh em ngày 9 tháng 5 này vào lúc 15 giờ 55 phút nhé Bạch Thủ 78, ba chân lô 678 đấy Covid phải nổ cho tất cả anh em thực tế là bên mình không nghĩ rằng là ngày hôm nay nổ hay nhảy đâu anh em ạ không nghĩ là cái, chúng ta nổ hay nhảy đâu thực ra mình không nghĩ mình có nói đùa với một bạn đó là cứ đánh mạnh đi có khi cầu hôm lại nổ hay nháy nhưng mà thật sự là không ngờ đến là nổ hay nhảy thật Đấy, 78 này hai nháy bạn Phạm Thanh Hưng này quá là tuyệt vời với đường cầu 2.500 điểm này là ngày hôm nay là bạn thắng được tạ à, được 5.000 điểm đúng không anh em 5.000 điểm thực sự là một con số nó rất là, là, là tuyệt vời và 5.000 điểm nó nó thật sự rất là cao thật sự phải nói như vậy nó rất là cao anh em đánh hết mấy chục mấy chục triệu tiền tiền đánh nó không phải là đơn giản đúng không anh em anh em có thể bỏ ra một ngày mấy chục triệu tiền đánh thì để đủ biết được là cái độ tin tưởng của tất cả anh em dành cho đội ngũ chúng tôi như thế nào rồi thật sự chúng tôi cảm thấy rất là vui thật sự rất là vui thật sự cả ngày hôm nay cảm thấy rất là hạnh phúc không thể diễn tả được anh em ạ không thể diễn tả được vì bạn huy hoàng này à đây đây mình nhớ không nhầm là bạn huy hoàng đây mình ờ, chốt số thì mình có bảo mạnh thì bạn bảo là em đủ vào 800 điểm hy vọng sẽ chiến thắng thì mình cũng nói đùa thôi có khi lại nổ hay nháy ý ha ha đấy chúc em ăn thực ra là mình chỉ nói đùa thôi còn cầu cầu một nhảy thì mình quá là tự tin rồi nhưng mà cầu hai nhảy thì mình không hướng tới đâu mình chỉ nói đùa với bạn ấy là có khi nổ hai nhảy thôi đấy nhưng mà ngày hôm nay thì nổ hai nhảy thật này tức là những cái lời nói đùa của mình ngày hôm nay cũng thành hiện thực anh em ạ rất là tuyệt vời đúng không đây bạn là Huy Hoàng nhá Đắk Lắc 78 này 15 <clears throat> giờ 5 15 giờ 53 phút ngày mùng 9 tháng 5 Bạch thuộc 78, ba chân lô 678, 778. Này, 78 có 78. 78, đấy, tuyệt vời đúng không ạ? Như vậy tất cả anh em ngày hôm nay anh em những anh em nào theo đường cầu của đài à, Đắk lắc thì chúng ta có một ngày nó hết sức là tuyệt vời, thành công và đại thắng ngày hôm nay nhé. Ba chân lô chúng ta cũng đã hoàn thành và bạch thủ chúng ta đã hoàn thành, đặc biệt là bạch thủ 78 nhé đấy còn ngoài ra thì có một số anh em chơi đài Quảng Nam này bạn Minh Phúc chơi đài Quảng Nam thì bạn đây thì cũng vào mạnh bạn Minh Phúc thì thời gian gần đây đây gần đây bạn vào 1.200 điểm đài Quảng Nam này Quảng Nam thực tế là ngày nay cũng chiến thắng anh em ạ nhưng mà không được hai nhảy như đài Đắk Lắk thôi còn Quảng Nam thì vẫn chiến thắng chốt số cho em với anh Giai đài Quảng Nam, Quảng Nam anh nhé nên thì mình bảo tiếp tục vào lớn rồi tiếp tục vào lớn cho mình đấy thì bạn hỏi vip thì phải vào lớn thôi 1.200 điểm được không anh đấy, thì bạn này vào 1.200 điểm nhé tuyệt vời đúng không ạ tuyệt vời đúng không anh em như vậy là với đường cầu 1.200 điểm của bạn Minh Phúc thì ngày hôm nay mình đã chốt cho tất cả anh em Quảng Nam này vào lúc 15 giờ 57 phút nhá ngày à, mùng 9 tháng 5 đài Đắk Lắk thì mình chốt trước và đài Quảng Nam thì mình chốt sau bạch thủ là 56 ba chân lô đó là 756 và 856 đúng không ạ đây đây là đài kết quả Quảng Nam nhé 56 thì chúng ta đang ở vị trí đó là vị trí giải 4.5 nha anh em nhé ở vị trí giải 4.5 đã nổ cho tất cả anh em con 56 này đấy 56 thì đã đến muộn hơn muộn hơn rất nhiều so với đài à, Đắk Lắk như vậy là đường cầu 756 chúng ta đã hoàn thành 756 đúng không anh em đấy quá là tuyệt vời rồi thật sự là một cái kết quả nó nằm ngoài cái cái sự mong đợi của tất cả anh em chúng tôi ngoài bạn Minh Phúc thì bạn Gia Bảo cũng vào đường cầu của Đài Quảng Nam này tính ra thì Quảng Nam ngày nay có nhiều đâu đó 10 anh em 10 anh em vào Quảng Nam còn Đắk Lắk thì nhiều hơn đó là như là 16 anh em mình nhớ nhầm là 16 anh em vào Đắk Lắk còn có 10 anh em vào Quảng Nam bạn Gia Bảo thì ngày hôm nay cũng vào 1.000 điểm này nếu tự tin thì em vào 1.000 điểm đấy nếu tự tin em vào 1.000 điểm thì mình có bảo bạn đánh lớn vào 1.000 điểm cho anh thì bạn tự tin vào 1.000 điểm đấy <clears throat> Đây thì kết quả nó cũng rất là rõ ràng cho anh em. Vừa lúc 15 giờ 58 phút này, ngày 9 tháng 5 này, bạch thủ 56 ba chân lô 756 đúng không ạ? Đã hoàn thành cho anh em rồi. Tuyệt vời. Như vậy là một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em những anh em nào theo đường cầu kín của chúng tôi ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng về bờ được an toàn. Còn có một số anh em theo đường cầu chúng tôi ở trên uh, video nữa. từ tới là có một số anh em vào vào Zalo mình rồi nhưng mà anh em có thể anh em tiếc hai ba trăm nghìn tiền phí anh em không dám bỏ ra để anh em nhận những cái đường cầu kín của chúng tôi thì thay vào đó thì anh em nhận những cái đường cầu ở trên video thì ngày hôm nay thì những đường cầu trên video thì chúng ta chiến thắng nhẹ thôi nó không được chiến thắng lớn đâu thực tế như vậy cho nên là anh em phải nói là đừng tiếc anh em ạ nhiều khi anh em tiếc hai ba trăm nghìn tiền phí anh em không dám lấy số còn chúng tôi đã đảm bảo cho tất cả anh em là những con số mà chúng tôi chốt cho anh em này có tỷ lệ chiến thắng rất là cao rồi cái vấn đề là chúng tôi không có cái tư tưởng là chuộc lại tất cả anh em đâu cái mục đích của chúng tôi là cố gắng lên đây để giúp đỡ cho tất cả anh em để anh em có thể có cái đồng vốn và đặc biệt là những em gặp khó khăn thì anh em có thể là vào những đường cầu kín chúng tôi để anh em có thể là có những chiến thắng hàng ngày thôi đúng không đây cái cái slogan của chúng tôi là như vậy luôn luôn là hỗ trợ cho tất cả anh em tiền bạc thì chúng tôi không dám nói nhưng mà cái vấn đề số thì chúng tôi có thể hỗ trợ được và chắc chắn là sẽ gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt nhất có thể như vậy là ngày hôm nay thì đường cầu Zalo mình bắt đường cầu video mình bắt cho anh em thì Đắk Lắk và Quảng Nam thì ngày hôm nay chúng ta đã không hoàn thành rồi. Còn cái giải đấu đuôi này. Giải đuôi thì ngày hôm nay rất là tuyệt vời anh em ạ. Mình chốt cho anh em 1331 2772 này, 3663 3553 và 2552 đúng không ạ? Giải đấu Đắk Lắk về 78 này, Quảng Nam về 36 thì chúng ta đã hoàn thành 36 của Quảng Nam này. Đây nhá. 36 chúng ta có 36 được chưa? Tiếp theo là giải đuôi này giải đặc biệt nhé. Thì à, Đắk Lắk có buổi số là 982556 còn Quảng Nam có bộ số là 326725. Và điều đó cũng đồng nghĩa việc là chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 25 cho đài Quảng Nam. Như vậy là cái giải đấu đuôi ngày hôm nay chúng ta đài Quảng Nam chúng ta đều chiến thắng anh em ạ. Đấy. Quan trọng nhất là cái giải đấu đuôi này và anh em đã chiến thắng rực rỡ ngày hôm nay rồi. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, thực sự là một cái kết quả nó quá là ok đối với những anh em là theo đầu đuôi bên mình thì ngày hôm nay là một ngày thật sự là tuyệt vời còn những em nào theo ba lô bên mình thì ngày hôm nay chúng ta chưa hoàn thành nhé cũng sẽ ngày mai thì cũng sẽ có những cái đường cầu mới để gửi đến cho tất cả anh em và hy vọng rằng là chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ cố gắng để gặt hái được những cái thành công nhé sang <clears throat> ngày mai thì à, chúng ta có hai đài chúng ta có đài khánh hòa và chúng ta có đài à, đà nẵng đúng không anh em đấy đài khánh hòa và đài đà nẵng này đây thì chắc là mình cũng cũng sẽ vẽ cho tất cả anh em hai đường cầu cho đài khánh hòa và đài đà nẵng nhé, để anh em có thể lựa chọn và hy vọng rằng là chúng ta sẽ thành công và đây là cái bảng cầu của đài Đà Nẵng cầu chúng ta ở vị trí đó là 1 nhân cho 48 của đài Đà Nẵng này đây nhá anh em có thể nhìn rõ một chút thì mình có thể phóng to lên cho anh em nhìn rõ một chút này đây đây là đường cầu của đài Đà Nẵng nhá vị trí chúng ta là vị trí 1 nhân 48 này cầu chúng ta thì chạy hai ngày thôi chạy biên độ chạy của nó chỉ hai ngày thôi mới có hai ngày thôi cho nên là mình khả năng là mình sẽ tính toán kỹ càng một chút để gửi đến cho tất cả anh em và chốt cho tất cả anh em đường cầu này chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với ngày đây chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với ngày 29 à, tháng 4 nhé anh em nhé cầu chúng ta thì vị trí một là con số 7 này và tiếp theo là con số 9 này cặp song, song thủ loto đó là 79 và 97 đúng không ạ 7997 đây thì à, kết quả trả thưởng cho ngày à, thứ tư ngày mùng 3 tháng 5 nhá thứ tư ngày mùng 3 tháng 5 đây thì à, chúng ta có con 79 chúng ta có 79 đúng không ạ 79 ở vị trí đó là vị trí đây giải 4 Nhá, giải 4.1 thì chúng ta có con 79 à, đã nổi cho anh em này. Được chưa? Tiếp tục đường cầu này thì à, chúng ta có cặp đó là 33 6996. Đây. Cặp 6996 này. Đấy, được chưa? Cặp 6996 thì kết quả trả thưởng cho ngày mùng 6 tháng 5 thì à, chúng ta có con 69 này. 69 thì ở vị trí đó là vị trí giải 3 anh em nhé ở vị trí đó là vị trí giải 3.2 này chúng ta có 69 cầu chúng ta là đường cầu một chiều đấy đường cầu một chiều vì thế cho nên là để tham khảo cho tất cả anh em cho đài Đà Nẵng cho ngày mai nhé mình lại phóng to lên cho anh em dễ nhìn này để tham khảo cho tất cả anh em đài Đà Nẵng cho ngày mai tức là ngày mùng 10 ngày mùng 10 à, tháng tháng tháng 5 nhé thì mình sẽ bắt cho anh em cặp theo cầu ấy là cặp 2332 mình nghĩ là ngày mai có rất là nhiều anh em yêu mến và trùng mình với đường cầu của cặp này. Bởi vì là ngày hôm nay thì mình cũng tham khảo được là cũng có khá là nhiều đường cầu dẫn đến cái cặp này. Và đặc biệt là những cái đường cầu mình bắt thì nó cái tỷ lệ chính xác thì à, thì nó có thể chính xác hơn một chút bởi vì là bên mình cũng cũng có cái kinh nghiệm của vấn đề soi cầu rồi cho nên là anh em có thể anh em có thể theo bên mình và đặc biệt là là anh em nếu mà theo thì anh em vui chơi trà đá bia hơi nhé đà nẵng này cặp song thủ sẽ là cặp 23 và 32 đấy <clears throat> mình quyết định bắt cho tất cả anh em được cầu bạch thủ của đài Đà Nẵng là cặp song thủ 2332 và hy vọng những đường cầu mình mang lên đây cho tất cả anh em thì sẽ có một số anh em trùng cầu đúng không ạ 23 này và 32 về đường cầu bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em đó là con bạch thủ 71 à, nhé bạch thủ sẽ là bạch thủ 71 và song thủ sẽ là 2332 cho đài Đà Nẵng Đà Nẵng của tất cả anh em đây được chưa và cuối cùng là mình sẽ gửi đến cho tất cả anh em cặp song thủ lô tô của đài à, Khánh Hòa nhé đây đây là cái bảng cầu của đài Khánh Hòa này đây Khánh Hòa thì chúng ta cầu vị trí không nhân cho 37 nhé vị trí không nhân 37 thì mình sẽ tiếp tục vẽ cho tất cả anh em một đường cầu của đài Khánh Hòa anh em có thể à, tham khảo và lựa chọn nhé anh em chú ý một chút này bởi vì đường cầu mình vẽ thì anh em nên nên chú ý một chút anh em thấy đường cầu rồi thì anh em có thể tự tin hơn để anh em có thể à, tham khảo chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với ngày 30 tháng 4 nhé anh em nhé quay trở lại ngày 30 tháng 4 này cầu chúng ta vị trí không là con 3 và con số 8 này chúng ta có cặp đó là 3883 này Chạ? Dạ. cặp 3883 kết quả trả thưởng cho ngày à, mùng 3 tháng 5 là chúng ta có con 83 83 của chúng ta thì ở vị trí là vị trí giải 4.2 đúng không ạ giải 4.2 nhé chúng ta có 83 này đây 83 <clears throat> ok chưa anh em thấy rõ không ạ tiếp tục cái đường cầu này chúng ta có cặp đó là 18 và 81 đây cặp là cặp 18 81 này cho tất cả anh em này 18 và 81 đúng không ạ đây 18 và 81 nhé kết quả trả thưởng cho ngày mùng 7 tháng 5 thì à, chúng ta có con đó là con 18 này 18 chúng ta thì nổ giải đặc biệt luôn nhé anh em nhé <clears throat> Đấy, 18 của chúng ta thì nổ giải đặc biệt luôn vẫn là đường cầu một chiều cho tất cả anh em lựa chọn này 18 nổ giải đặc biệt đúng chưa Đấy thì như vậy là để tham khảo và tiếp tục chốt số dự đoán cho tất cả anh em cho ngày mai cho đài à, Khánh Hòa nhé để phóng to một chút <clears throat> thì mình sẽ gửi đến cho anh em cặp song thủ sẽ là cặp 6996 à, này hy vọng là đường cầu mình vẽ nó không bị lộ thực ra nếu mà bị lộ thì thật sự nó rất là đáng tiếc cho nên là chúng ta sẽ cố gắng để để chốt cho tất cả anh em những cái đường cầu mà chưa ai bắt được ngày mùng 10 05 2023 này chúng ta sẽ là đài Khánh Hòa đúng không ạ cặp song thủ lô tô sẽ là cặp 6996 đây nhá cặp 6996 cho tất cả anh em lựa chọn này đường cầu này đường cầu một chiều cho nên là mình cũng sẽ đánh giá khá cao đó là con 96 anh em ạ mình đánh giá khá là cao con 96 này nhưng mà tốt nhất là anh em cứ vào điều tay cho mình nhé tốt nhất anh em vào điều tay cho mình 50 50 để có cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn thì anh em nên nghe những lời mình nói nên, nên để ý những lời mình nói nhé cặp song thủ sẽ là 69 và 96 còn bạch thủ lô tu mình sẽ chốt cho anh em là con bạch thủ à, 24 nhá đấy bạch thủ 24 bao lô cho anh em hai đài ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em một cặp đó là cặp à, 2772 đấy còn dàn đầu đuôi 10 số này sẽ là cặp à, 12 21 34 43 45 54 à không 45 4 ngày mai cặp này ngày mai xấu mình có tham khảo nhưng mình không quyết định mất cặp này cặp uh, 67 76 5 7 75 và cặp cuối cùng đó là cặp à, uh, 46 và 64 nhá đấy đây là những cặp số của những đường cầu mình tham khảo cho tất cả anh em dự đoán ngày 10 à, tháng 5 năm 2023 và anh chị em cũng như các bạn chú ý nhé Tất cả những đường cầu mình chốt cho anh em đều mang tính chất tham khảo. Anh chị em trùng cầu kết cầu anh em có thể xuống tiền với mình. Vui chơi, nhẹ tay thả đá bia hơi. Không trùng cầu, không kết cầu anh em liên hệ trực tiếp qua đội ngũ Zalo bên mình đó là 0967936418 để nhận những cái đường cầu kín và những con số mà mình có cái tỷ lệ tâm đắc gửi đến cho tất cả anh em mỗi ngày được chưa? Ok, xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai và đừng quên để lại cho mình một lượt like và nhớ đăng ký lại kênh để nhận những đường cầu mỗi ngày anh em nhé. Ok chưa? Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.